Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh như Khải em ơi Lần này thì Khải sẽ đầu tư tiếp tục đó là một cái ngọc bội may mắn nha em ơi Một ngọc bội may mắn ờ, may mắn 4 11 <coughs> kim Với giá là hơn ờ, khoảng 800 nghìn May mắn 4 nè Quá đẹp 2, 4, 6, 8, 10 2, 4, 6, 8, 10 11 kim nha nè Đó nói chung là cố gắng là làm sao làm đủ một set may mắn Đó làm gì làm cái series bot cho anh em xem là hấp dẫn hơn chứ thiệt sự là may mắn khải đang mới cái 11 kèm với mặt nạ mới cái 16 thôi nè khá là xịt đa anh em à rồi khải giao dịch cho ông Thúy Yên luôn cho anh em xem sơ qua set may mắn khải như thế nào cho anh em xem lên cố gắng sẽ may mắn cho anh em xem cố gắng sang bot này mày <coughs> đây này mày à quên đây quên chỉnh này đây nè em <coughs> à, nghe mọi bánh bốn nha anh em đó à, nghe mọi người bánh bốn vừa mùa vừa rồi mua 11 kia nha anh em ơi <coughs> chơi từ ngày bốn giờ 8 mới nhận được một món cảm ơn mà khả mới mua 11 kim nha anh em 11 kim anh em cùng xem sơ qua này đây bốn đó ok anh em và uh, mấy bốn này lên thì đợt khải mang vào sẽ được bao nhiêu cho anh em xem nha đây bốn đó cho anh em xem con thiên chung cố gắng đầu tiên đầu tư lên xếp bánh này đây bánh sáu này bánh năm này bánh bốn này đó hiện tại bây giờ khả năng có là sáu năm 4 là 15 15 kèm vẫn ngập mặt nạ là 20 rồi em 20 mấy rồi nha cố gắng làm chiếc nhẫn uh, may mắn ờ, uh, 567 nữa đẹp đẹp luôn nè hoặc là 4567 đó là hợp lý nè em ơi rồi khả đi phát lương cho anh em cái ờ, em, em, dám định rồi em đâu giao dịch được đâu mà rồi bị nhận lương nhận lương ngon lành liền em ơi phải đó ok vậy